Chào mừng các bạn đến với tiêu chí đúng như tên gọi, luôn mang đến cho các bạn những tin hot nhất, thời sự nhất. Đăng ký kênh để luôn được cập nhật tin tức của có gì hot nhé, có gì hot nhé. Tổng Bí thư nói về trình xử lý ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quy trình được làm rất bài bản, nghiêm túc, nhân văn, kỷ luật đảng làm trước, hành chính tiếp theo, sau đó là xử lý hình sự. Sáng 23 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 15. Vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xử lý cán bộ tiếp tục được cử tri Hà Nội quan tâm, cho ý kiến. Theo ông Nguyễn Vi Yên phường Ngọc Khánh, Ba Đình, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bên cạnh tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai minh bạch, thì việc tu dưỡng, tự soi, tự sửa của cán bộ, nhất là những người đứng đầu để không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là quan trọng nhất. Tin tưởng cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ được thực hiện trên diện rộng, không ai có thể đứng ngoài cuộc, cử tri Hà Nội mong chờ trên cơ sở mô hình, kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ làm tốt công tác này. Nhân dân mong muốn các ban chỉ đạo cấp tỉnh và những người đứng đầu có quyết tâm, làm hết trách nhiệm, với tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, ai không làm được thì đứng sang một bên, cử tri bày tỏ chia sẻ với cử tri về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý tiêu cực. Theo Tổng Bí thư, vừa qua đã tiến hành bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long, do liên quan đến công ty Việt Á và xử lý ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trước đó làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Tổng Bí thư nhắc lại tinh thần xử lý công tác phòng chống tham nhũng rất kiên trì, rất nhân văn, có lý, có tình và rất có bài bản, thuyết phục, Vừa qua, hai ủy viên Trung ương Đảng, không những một khóa, mà với ông Chu Ngọc Anh còn ba khóa, nhưng đã xử lý khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức. Cũng theo Tổng Bí Thư, quy trình được làm rất bài bản, nghiêm túc, nhân văn, nhân đạo, nhân ái. Kỷ luật Đảng làm trước, hành chính làm tiếp theo và sau đó là xử lý về hình sự. Lúc đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, dự kiến thi hành kỷ luật về Đảng. Rồi Bộ Chính trị họp xem xét hai trường hợp này và đã thảo luận rất kỹ, 100% biểu quyết số phiếu yêu cầu kỷ luật cả hai trường hợp này, cách tất cả các chức vụ. Hôm sau triệu tập Ban chấp hành Trung ương họp bất thường và thảo luận, hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương cũng bỏ phiếu, gần như tuyệt đối hoàn toàn đồng ý phải khai trừ ra khỏi đảng. Ngày sáng hôm sau, Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, đồng thời, chính phủ cũng họp, đề nghị Quốc hội cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Cả hai anh lúc đầu chưa nhận thức hết đâu, nhưng cuối cùng đều nhận hết, hứa hẹn sẽ sửa chữa thế này, thế khác, Tổng Bí Thư chia sẻ. Sau khi bị cách chức, ngay chiều hôm đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Trước đây làm không cẩn thận còn dối, nhưng giờ chứng cứ không còn chối đi đâu được, các nhân chứng đã khai báo hết rồi, không thể chối được. Chính bản thân họ cũng nhận ra, xin lỗi đảng, xin lỗi Tổng Bí Thư và hứa hẹn thế này, thế khác, Tổng Bí Thư nhấn mạnh. 50 cán bộ diện kỷ luật, Vừa qua, Đảng, Nhà nước đã xử lý nghiêm minh nhiều vụ án, nhiều vụ án, vụ việc, cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng vẫn xảy ra một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao ở trung ương và địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Sáng 28 tháng 6, ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, ngày 30 tháng 6 tới đây, Bộ Chính trị sẽ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự và chủ trì hội nghị. Xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Kể từ khi thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương tháng 2 năm 2013, Đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Trong 10 năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 đến nay, đã khởi tố, điều tra gần 4.200 vụ trên 7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế trong đó, các tội về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 455 vụ trên 1.054 bị can, Riêng ban chỉ đạo đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo ở 3 cấp độ, trong đó ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 180 vụ án, 133 vụ việc, các cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 120 vụ án trên 1083 bị cáo, có 37 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Đặc biệt thời gian gần đây, đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Một số vụ liên quan, liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao ở Trung ương. Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, Ban Nội chính cho biết đã có chuyển biến tích cực, cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7%, năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%. Riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Số địa phương không phát hiện, khởi tố vụ án tham nhũng mới hàng năm có xu hướng giảm dần. Riêng năm 2021, 100% các địa phương đã khởi tố các vụ án mới về tham nhũng. Một số địa phương phát hiện, khởi tố vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Thái Nguyên. Tuy nhiên, theo Ban Nội chính Trung ương, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua vẫn còn những hạn chế. Tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, thời gian tới cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, nhà nước để không thể tham nhũng, tiêu cực, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Cảm ơn các bạn đã đừng quên chia sẻ video và không ngừng theo dõi thông tin hay từ có gì hot các bạn nhé nhé. Nhớ nhấn nút đăng ký trước khi rời khỏi màn hình để lần sau có tin mới bạn sẽ được đọc đầu tiên đấy. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật thoải mái, thoải mái.